<laughs> lại goblin tối thượng trời sao ở đây cứ cứ vào game là thấy lại có cái ba con goblin này nó xuất hiện anh em ạ ba con ở bộ truyền thuyết như này ui nhưng mà lại không có goblin đầu game thôi được một tạm cái này <clears throat> lắp lại đi rất vui vì được gặp lại anh em trong cái buổi uh, tối ngày hôm nay à, hôm nay thì là, là, là <clears throat> cũng được up hai clip tất cả là nhờ có anh em thôi anh em chăm tương tác anh em chăm like cho tôi ở cái clip buổi sáng thế là tôi lại có cơ hội được up cái clip buổi tối Ê, <laughs> rất là cảm ơn các anh em nhá cảm ơn anh em đấy anh em cứ chăm tương tác nó thành một thói quen thôi cứ vào là ngay đầu game là nhẹ nhàng là, tăng tương tác cho nhau bằng cái việc like thôi nhá <laughs> ấn like ngay từ lúc đầu đi anh em nhở chưa cần biết là, là là chơi gì ấn like luôn thể hiện quan điểm luôn là yêu quý tôi nha anh em nha đấy thế thôi còn tôi thì cũng xin nhắc lại một lần nữa nhá là clip thì không bao giờ thiếu đấy việc của tôi đó là sản xuất clip đấy nhưng mà hãy tạo cho tôi một cái cái cái, cái, gọi là thói quen đấy là uh, thói quen up clip một ngày hai lần <laughs> được không anh em được được đấy được đấy Tôi thấy thế là được đấy <laughs> Tự nhiên bây giờ là lại phải đặt ra cái mục tiêu là Một ngày là phải có ít nhất là hai cái top 1 để up lên cho, cho anh em xem Nhưng mà anh em yên tâm nhá, tôi đã nói rồi Đơn giản mà Bao nhiêu cái top 1 cũng được Miễn là anh em đủ tương tác, anh em đủ like nhá anh em nhá Đấy, các cụ đã có câu rồi Có đi có lại thì mới tọa lòng nhau Đấy <clears throat> Trận này nói chung là không Goblin được anh em ạ Nhìn là biết rồi Đầu game ấy chả thấy ra mấy cái con goblin mech miếc các thứ đâu Thôi được rồi cứ từ từ Đánh theo kiểu là Bài ra gì thì chơi đấy Tận dụng nó Cũng chưa biết chơi gì Nhưng mà trận này chắc là tôi sẽ không chơi Goblin đâu Goblin biểu diễn như thế thôi Biểu diễn như thế là đủ rồi <clears throat> Lâu lâu làm phát nha anh em nhá Lâu lâu làm phát Tôi là tôi sợ cái là tôi biểu diễn quá nhiều một bộ Khiến cho cái bộ đấy nó quá bá đạo Có thể là bá đạo thật hoặc là anh em nghĩ là nó bá đạo Chứ thực ra thì nó cũng không bá đạo lắm Đấy nhưng mà vì là anh em nghĩ là nó bá đạo Nên là vào rank nhiều người chơi Sợ gặp nhiều quá Spam nhiều quá thì cũng không hay anh em ạ Đấy nên là thôi Gọi là chấm phẩy chấm phẩy tí cho nó gọi là Có thêm cái uh, đa dạng Đa dạng trong clip thôi Mẹ bài ra xấu quá anh em ơi Trời ơi Mỗi một rào nó ra một kiểu tôi chịu luôn đấy Lại Egosit à Sợ thật Sợ thật oh, Không hiểu ở chơi cái gì luôn ấy Thề Này khó chơi thật đấy Về căn bản là nhìn đồ toàn ma lăng với cả xung kích anh em ạ Thế nó có 10 cây ấy chứ Còn bây giờ mà đồ nó nó kiểu gì Mà nó chơi theo kiểu vật lý Có khi là tôi cũng chơi Exit luôn rồi Khó đấy nhưng mà tôi này tôi thì có một cái quan điểm là như này có một cái gọi là ý tưởng về mặt gọi là là là là, là thế nào nhỉ làm youtube ấy làm youtuber ấy là có một cái ý tưởng là vì là phải là tăng cái độ tương tác cũng như là sáng tạo làm cho anh em viewer xem cảm thấy thích thú thế nên là Tôi có một cái ý tưởng đấy là cái clip buổi sáng thì tôi đánh theo kiểu dạng như là leo rank meta đấy. Còn buổi tối thì tôi muốn là sẽ chơi theo cái một cái gì đấy mà nó hơi bay bay một tí. Trong game nó có một cái chút gì đấy nó nghệ thuật. Đấy, còn cái người chơi game thì nó có một cái chút gì đấy nó nghệ sĩ. Ừ. <laughs> chơi như thế nào để cho anh em cảm thấy thích thú trong một cái video clip được ra vào buổi tối một cái video clip mà anh em phải ăn lóc anh em mới mới mới coi như là, là được xem đấy cố gắng làm nào để cái clip buổi tối nó phải thật sự nó hay đấy, nó hấp dẫn nó không không quen không quá quen với anh em có thể là vì nó quá yếu mà anh em không chơi hoặc là vì anh em chưa biết mà chơi đấy thì tôi sẽ chơi nhá để tôi thử cho anh em nó tăng cái phần thú vị cho cái clip vào buổi tối nha anh em nhá clip vào buổi tối rất đáng để anh em đón chờ anh em xem Đấy, nó phải như thế cơ Thế thì mới coi như là câu view được Câu view được của anh em, câu like được của anh em Đấy, anh em thấy không? Chiến thuật, chiến thuật kinh doanh Chiến thuật làm Youtube Úi rồi ra được cái con con con con thỏ rồi Thế là có ba hunter này, ok, ổn đấy Có ba hunter rồi anh em ạ Được Hay lắm ok <clears throat> rồi Đấy, vừa nãy là còn chưa chưa có đam, bây giờ có đam rồi Hơi lo cho cái việc là không có đam, bây giờ có đam nhưng mà không có đồ Đồ này chơi cái gì, ghép cái gì luôn nhỉ Ghép được cái gì luôn, ghép luôn Tôi nghĩ tôi cái ghép cái chèn thánh luôn anh em ạ Ghép cái chèn ấy, cho con cây nó tăng cơ Tầm này bây giờ đang cần đồ để đánh chuỗi thắng Lấy chuỗi thắng luôn anh em ạ Được đấy Đồ game này là khá là ổn Rồi bây giờ tôi xin nhắc lại một cái lịch của tôi này có khá nhiều anh em là mới vào xem cũng nhà tôi cũng muốn anh em uh, có cái lịch để anh em dễ tiện cho anh em theo dõi trên kênh nhá và cái lịch phát hành video clip hàng ngày chắc chắn là tôi sẽ ra ít nhất là một clip thường ấy là nó sẽ vào là vàng 9 giờ sáng vào cái thời điểm 9 giờ sáng hoặc 12 giờ trưa Đấy 12 giờ trưa Và trong cái ngày hôm đó Trong cái ngày hôm đó thì tôi có thể tôi sẽ ra thêm một clip nữa nhá anh em nhá vào buổi tối vào khoảng 10 giờ tối đến 12 giờ tối 12 giờ đêm thì ờ, cái clip thứ hai trong ngày ấy thì nó sẽ dựa vào cái clip vào buổi sáng nếu clip vào buổi sáng ấy nó đạt đủ cái số like uh, mà tôi kêu gọi anh em đấy thì buổi tối sẽ có thêm một clip nữa anh em nhá hiện tại bây giờ nó là 100 like 100 like cho cái clip vào buổi sáng thì ăn lóc được cái clip buổi tối đơn giản thế thôi nha anh em nhá nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ phải suy nghĩ lại về cái việc là số lượng uh, số lượng like bởi vì là 100 like thì nó dễ quá anh em ạ cái tầm này bây giờ tôi thấy là toàn up clip lên được khoảng 2 tiếng 3 tiếng là đủ 100 like bố rồi <laughs> Bây giờ tăng lên thêm ví dụ 120 hay là 150 đi Cho nó, nó, nó gọi là đúng tầm Nó đúng tầm chứ bây giờ tôi thấy rơi vào cái tầm khoảng khoảng khoảng uh, hơn 100 like thì nó dễ lắm Đúng không anh em? Đúng không anh em nhở? Anh em thế nào đấy? <laughs> anh em chơi ý kiến nhá Anh em chơi ý kiến vẫn hỏi ý kiến anh em thôi Nhá, xem là có nên tăng điều kiện không À quên đấy Skull Hunter này mua được đấy Skull Hunter Swordman hai con đỏ này vào cũng được Thôi được, bán lấy con ọc một dài đi Bán ọc một dài mua hai con đỏ về ok Mua hai con đỏ này được Nhưng mà tất nhiên là bây giờ cũng chưa à, chưa cho vào được đâu Tôi nghĩ là phải up cấp lên thì mới cho vào được Bây giờ thế này nó vẫn ổn hơn Con cây nó có thêm cái bộ ẹp nó trâu lắm Egosit thì cũng không bỏ được bây giờ Egosit này con khống chế nó khá khỏe giai đoạn đầu game Làm được nhiều việc <clears throat> Cái con uh, ảo ảnh ấy nó là một trong những cái con mà nó khỏe, rất khỏe vào giai đoạn đầu game Gần như là khỏe nhất ở trong cái ờ, cái cái bọn một tiền ấy Tôi không nói là solo khỏe nhưng mà nó phù hợp với cả các cái đội hình nó kết hợp với cả các cái line up mà nó tạo thành cái sức mạnh ở đầu game Nên là không bỏ được Không bỏ được Vừa có trừ giáp lại vừa có khống chế Ui đây rồi Được đấy Tính rao phát xem nào Gặp cái thằng có chuỗi rồi Gặp cái thằng có chuỗi rồi Còn thằng Còn thằng Amit à Thằng Amit Amit với Tameri à Tameri Tameri đang chịu thua Hai thằng còn lại thì cũng bình thường Nói chung là có khả năng ăn được Ăn được anh em ạ Và ờ, trận này chơi cái gì nhỉ <clears throat> Chơi hẹp được không? Chơi hẹp được đấy Trận này chơi Feather thì nó lại không có cái con con con Siling Assassin Thế là không chơi được, xác định là không chơi được cái bộ ờ, tối thượng ở cái bộ ờ, Feather à, Gặp cái thằng này có gấu, khỏe thế nhỉ? nhưng mà ăn được ăn được anh em ạ tôi có hunter tôi có hunter rồi con con cây hai chắc là ăn được rồi, ăn được không ơ đừng bảo thua nhá ăn được ăn được được được được được được được <clears throat> trận này thì không chơi được cái bộ feather riu đâu hàng riu khó chơi hàng riu ở cái trận này thì, thì, thì không có sailing, chỉ chơi 9 effect thôi 9 effect thì nói chung là bây giờ thì cũng có khá nhiều người chơi đấy Có lên chơi không để xem nào Cái round tiếp theo hình như là còn cái thằng đang eco thì phải Là Mary đúng không? Đúng rồi Chưa gặp, chưa gặp, chưa gặp Round tiếp theo là gặp cái thằng đang đang top 8 Ui cũng đẻ ra ban gấu chắc là nhiều thằng chơi gấu thế Trời ơi Chuyện này nhiều ông chơi gấu thế Hai ông ra gấu rồi Sợ thật đấy Ui mẹ ơi rơi hai cái cái cái viên ngọc Ghép vào chém lan này Tôi tự nhiên tôi trên đầu tôi lẩy ra một cái ý tưởng chơi cái bộ này Nhưng mà tôi chưa tiết lộ đâu Tôi chưa tiết lộ đâu Tôi sẽ không chơi 9F nha anh em nhá Chuyện này tôi đã chơi một cái line up mà nó cũng rất là hay anh em cũng cũng có thể là anh em chưa biết hoặc anh em biết rồi cũng tùy anh em anh em nào mà xem tôi nhiều thì anh em cũng biết tôi thường là mấy cái buổi livestream mà tôi cũng thường chơi tôi cũng không phải là thường chơi sorry anh em mà đã từng chơi đã từng chơi giờ chơi lại cho anh em xem nhá chơi lại nhưng mà tôi nghĩ là đa phần các anh em xem kênh bây giờ hiện tại đang xem clip này là chưa biết đâu chỉ có các anh em mà gọi là theo dõi tôi từ lâu rồi, xem kênh từ lâu rồi, fan cứng ấy mà hay xem tôi livestream vào buổi đêm ấy là biết thôi, bởi vì thường là những cái bộ kiểu dạng như này là tôi hay thực hiện vào cái buổi ban đêm để cho anh em giải trí. Các anh em giải trí vào ban đêm. Mà những cái clip livestream ấy thì tôi lại không up lại cho tất cả mọi người xem mà tôi chỉ up lại cho các anh em hội viên xem thôi. Chính vì thế nên là chắc là các anh em mà xem kênh chưa biết bộ này đâu, chưa biết tôi có thể chơi. Đấy mà vẫn giữ bí mật nha anh em nhá Bộ này là nó cũng là liên quan đến cái bộ ẹp Tuy nhiên là nó không phải bộ chín ép như hôm trước có chơi Và cũng không phải là ép Hunter đâu Đấy Rồi Và cũng sẽ không phải là cái bộ uh, ờ, Feather kết hợp với cả 4 wick Không phải, không chơi nha anh em nhá tôi Chơi một cái bộ khác Một cái bộ khác để tôi thử sức mạnh của nó xem như nào Chứ còn tôi nói thật với anh em là clip ra thì tôi cũng phải hạn chế Bởi vì là những cái bộ mà nó thuộc về nó rơi vào tầm khoảng bí kỹ bí kỹ mà mình chơi ở mình có ghim mấy cái bộ tủ vào để lay gọi là là là là leo rank ấy thì là phải hạn chế thôi hạn chế ra clip thôi không là nhăn nhản đông lắm anh em ạ tôi nói thật với anh em là ra cái clip nào là coi như là ngày hôm sau là rất nhiều người chơi cùng thật đấy anh em không tin anh em cứ vào anh em xem clip xong anh em để ý trong rank của em ngày hôm sau là rất nhiều người chơi rất nhiều người chơi luôn Thôi chết mẹ mất chuỗi rồi Thằng này khỏe quá anh em ạ Không được rồi Thằng này mèo hai rồi còn Còn cả cả, cả thỏ đi kia Thôi chịu chịu chịu chịu Không ăn được không ăn được Con cây này nó có trâu đến đâu thì nó không đỡ được cái, cái hàng này Quá khỏe Không ăn được Thôi mất chuỗi Cay nhở áp 7 vẫn mất chuỗi Biết thế đéo hấp Cáu thật Ra súng à mà không chơi Hunter anh em ạ Tôi không chơi Hunter Từ từ thôi Cứ bình tĩnh chín ép cũng được chín ép cũng được nhá chín ép cũng được ra Grim Thế thì từ từ tôi cũng chưa biết tôi chơi gì đâu Bình tĩnh Lại phải xem bài nó ra như nào đã 9 đẹp cũng được Đấy 9 đẹp cũng được Không sao hết Hiện tại là bây giờ là cái con cây nó là con cỏ của tôi anh em ạ Đồ bây giờ dồn hết cho cây Như tôi đã nói vừa nãy là Nhiều khi nhiều cái là nó phải hạn chế thôi Không là trong rank ấy nó đông người chơi <clears throat> Anh em cứ để ý mấy cái clip gần đây của tôi là biết Sau khi up clip xong là ngày hôm sau là trong rank đầy Đấy, thế là có anh em mà chia sẻ kinh nghiệm ấy Comment với tôi Ui Này ra cả Sắt đao cứu lơ ra cả con cáo à chiếc cáo được không Cáo được Cáo thì chơi với cả chín hẹp cũng ngon Cáo chơi chín hẹp ngon á Nhưng có bờ Phải có bờ Rồi thì cứ từ từ đã Từ từ đã Đấy đang nói dở Đang nói dở là cái gì nhỉ Trời con cáo này vào thì có thêm bộ bit này như này thì có thêm cả trừ giáp cả bit được không? Được. Được được được được. Thôi thế này tạm ổn. Đang nói cái gì nhở? À. Đúng rồi. Có anh em xem clip của tôi ấy, xong rồi chia sẻ là <laughs> là một cái câu chuyện khá buồn cười tôi kể cho anh em. Anh em chia sẻ là như này là nếu mà xem tôi ấy, clip của tôi ra ấy, các cái đội hình như nào ấy thì hôm sau là hãy lé những cái đội hình này ra không chơi không chơi những cái clip mà tôi ra không chơi những cái đội hình trong clip mà tôi ra mà chơi những cái đội hình mà counter vào những cái đội hình đấy <laughs> hợp lý đấy đấy kênh tham khảo anh em nhá anh em có thể làm theo dễ dàng tăng rank hơn đấy tôi làm cái gì thì anh em cứ làm ngược lại là được <laughs> tôi ra clip như nào tôi ra đội hình như nào anh em cứ ra cái ra cái đội hình của anh em ấy ra cái đội hình làm ngược lại là được là tăng rank hợp lý chưa Đấy, nói thế cho nó dễ nha anh em nhá Tôi nghĩ lại rồi anh em ạ Cái trận đấu này ấy, là chúng ta không chơi chỉ đẹp, Không chơi chỉ đẹp nữa Không chơi chỉ đẹp nữa nhá Không chơi chỉ đẹp nữa Chúng ta chơi 6 hẹp thôi 6 hẹp thôi Chúng ta chơi 6 hẹp hàng riu <clears throat> Nhưng mà tôi cũng không biết là cái tỷ lệ mà cái người làm theo trong clip hay là tỷ lệ cái người mà làm ngược lại nó nhiều hơn Tôi vẫn nghĩ là cái tỷ lệ mà làm theo clip nó sẽ nhiều hơn đấy Bởi vì trông tôi chơi thì thấy là nó rất là hấp dẫn nó rất là kiểu dễ chơi dễ ăn ấy anh em ạ thế là nhiều anh em nghĩ là nó chơi những cái đội hình đấy nó khá là ổn sẽ rất là muốn thử ghép luôn ghép luôn cái cái, kira đi cái găng tay kira đi tăng cái uh, mana cho nó nhanh hút máu cho nó nhanh tí nữa chắc là cái đồ này cho con cáo anh em ạ tôi sẽ không chơi cái bộ wick đâu không chơi bộ wick đâu anh em nhé Featherwick thì nó Tôi cũng chơi rồi Tôi muốn thử sức với một cái bộ khác nó lạ hơn Ok Tôi là đang định xây dựng ấy Xem nào 6F là ở level 6 6F level 6 kẹp với cả 3 Hunter là ở level 7 đúng không? Lên level 8 là chưa được Lên level 9 là kẹp thêm 2 bit Ừ. Lên level 9 kẹp thêm 2 bit. 3 tơ 2 bit ở level 9. 6 ép. Ok. <clears throat> Rồi, lên level 10 là là là là sẽ là kẹp thêm là 4 bit. Đúng không? Lên level 10 kẹp 4 bit. Đúng rồi. Hợp lý đấy. Chuyện này tại sao tôi lại chơi ép? Thực ra là không phải là vì là cái đội hình nó gọi là mạnh đâu ở trong cái trận đấu này thì không phải không phải không hẳn là như thế. Nó không hẳn là như thế mà hôm trước có anh em hỏi tôi sau khi mà tôi ra cái clip chín hẹp ấy là có anh em hỏi tôi là chơi um, nếu mà không có con Sailing Assassin thì có chơi được không? Chơi được chín ép không hay là chơi được cái bộ ép nói chung không thì tôi bảo là có nhưng mà tôi cũng chưa có cái ví dụ cho anh em thì trận này tôi ví dụ luôn. Ok nhỉ? Trận này là một cái ví dụ luôn là không không chơi chín ép luôn nhé mà chơi chơi chơi chơi ép rồi ép bình thường thôi, 6 ép bình thường thôi để cho anh em thấy là cái bộ phe giờ ấy cái bộ né tránh ấy là bây giờ là cũng ổn lắm, cũng rất là ok với cả meta này đấy. Mặc dù là ít người chơi nhá, không có mấy người chơi đâu. Có chăng là nếu mà trận đấu truyền thuyết có con sai linh ấy thì là người ta chọn chơi chín hẹp thôi. chín phe giờ ấy chứ còn nếu mà bình thường thì người ta cũng ít chơi ẹp lắm Nhất là 6 ẹp thì chắc là không ai chơi Một mình tôi chơi à, tôi, tôi, tôi, tôi chơi thử anh em thấy là cũng vẫn chơi được nhá Trận này có 9 Warrior Ai chơi 9 Warrior chắc luôn Ra cả Doom, ra cả thuyền trưởng ở này Mà cũng không thấy là kẹp bit biết gì đâu Chơi này là chơi 9 War 9 War thì không chơi bit được rồi Có cáo đấy nhưng mà thôi không chơi bit nữa Chơi hẹp anh em ạ phe giờ để để counter vào cái bọn ok counter vào bọn bọn bọn chín warrior này cũng được phe giờ là không sợ warrior đâu phe giờ không sợ warrior warrior xanh nhờ à, có chuỗi này Cười nói, ui uhm, mà trận này cũng biết được á cũng chơi biết được nhưng mà thôi không chơi không chơi nha anh em nhá tôi muốn chơi thử một cái trận mà chơi phe giờ để để để các anh em thấy là chơi 6 phe giờ vẫn ok vẫn ổn chứ không hẳn nó là 9 phe giờ đâu 9 giờ thì bắt buộc là, là là trong đội hình nó sẽ phải có cái con Sailing Assassin để chơi cái hàng Ryu. Nếu không là bắt buộc là phải chơi fake. Chơi fake là kẹp Wizard vào. Đấy thì cũng được nhưng mà cái bộ đấy thì bây giờ nói chung là các anh em mức rank cao thì khá là tin dùng, còn các anh em mà tầm ở dưới cái ranking thì tôi nghĩ là chơi cái bộ đấy nó hơi khó trong cái thời điểm hiện tại. Đấy còn ở các anh em ở trên cái rank King Queen thì tôi thấy Bài nào anh em cũng thấy anh em chơi cũng chả có meta gì đâu Tôi thấy anh em chơi cả mết, chơi cả gót kia các thứ nhiều lắm Chứ còn cũng không hẳn là cái meta exit hay là meta ừ, dạng như kiểu là là là, là, là gót đỏ đâu Tôi thấy chơi rất là nhiều những cái bộ khác nhau Kể cả 9 mét vẫn thấy người chơi mà Tôi thấy vẫn có người chơi 9 mét Tính xem round sau gặp thằng nào À, ui Round sau gặp thằng có chuỗi kìa Xả tiền gấp anh em ơi Ôi rồi ôi Đây rồi Được đấy Xả tiền gấp anh em ạ Xả tiền gấp xả tiền gấp Cắt chuối của cái thằng này Hy vọng là cắt được chuối của cái thằng này Ok Được không được không được không Được không Cây full đồ liệu có tăng được không nhở Con cây là chỉ cần tăng cơ được ở phía trên thôi Là đấm được Được không đấy, được không đấy Ui, cái con Con Avenzo là vẫn đang đấm kìa À được, được, được, được Bị stun rồi Hay quá, ăn được không Cáo sọc thêm được phát nữa Ui, không ăn thua Ui, ăn được không nhở Cây, cây ơi, gánh nhá, gánh nhá, gánh nhá, gánh nhá được không, được không, được không, được không, được không Ui được anh em ơi Ui xui ui Ăn rồi Hay quá Được được được được Ui rồi cắt được chuối của thằng này Thơm Thơm hay đấy Bọn Feather thì nó làm chùm giữa game rồi Chả thấy có cái bộ nào mà nó mạnh như cái bộ này Một cái bộ mà tương đối rẻ tiền Chúng ta mất khá ít tiền để để hoàn thành cái bộ này ở 3 sao mà. Toàn Drui thôi, toàn Drui ẹp chỉ cần mấy con 2 sao, hai con Drui ẹp thì lên 3 sao là được. Khá là mạnh. Chơi cái bộ ẹp, nói chung là một trong những cái bộ mà tôi khá là thích chơi đấy. Có một cái đợt mà tôi livestream liên tục là tôi cũng hay chơi cái bộ này. Đến cái lỗi mà tôi chơi nhiều quá Đến lỗi mà anh em phải coi như là là, là gọi cái bộ này Thay vì gọi cái tên của nó là bộ ẹp Bộ phe giờ 6 ve giờ thì anh em gọi luôn là cái bộ này là bộ tuấn cơm <laughs> Chơi quá nhiều, đấy, nó thành thông thạo Nhưng không phải anh em nào cũng biết đâu nhá Chỉ có các anh em mà xem livestream ấy là anh em biết thôi Chứ còn các anh em mà đa phần các anh em là không có được xem lại cái, cái những cái đấy, những cái clip đấy Rồi thì hôm nay chơi Ok Sói này cũng được này Ui cá lông à Cá lông thôi không chơi Không chơi không chơi kệ Bỏ đi bỏ đi bỏ đi Đấy rồi cây lên được ba rồi anh em ạ Ok Không chơi cá lông nha anh em nhá Chơi ẹp không chơi cá lông Chơi uh, ẹp tí nữa ấy là cái bộ này nó lên 10 là tôi kẹp 4 bit vào luôn trận này có con tôn ngộ không anh em ạ ngộ không làm co ngộ không làm co cũng được đấy có con sói này mua con sói thôi 6 f 4 bit ở level 10 anh em ạ mạnh đấy không yếu đâu thậm chí nó còn mạnh hơn cả bộ 9 f cơ nó kẹp con cáo à nó clear được Cáo này nếu mà trận này mà không ra tôn độ không nhá Thì chơi cáo Đây rồi gấu rồi anh em ạ Hay lắm Đấy như thế này là lên 10 được rồi đấy Nếu mà về căn bản là nếu mà đúng lý thuyết ấy, là lên 10 được Nhưng mà chúng ta cần một con co Và ờ, chưa có co anh em ạ <clears throat> Đây 4 bit vào 4 bit 3 hẹp Roll mấy cái nữa Đây rồi ui giời cây hài được đấy Rồi ok Chuyện này có Hunter à Chuyện này có 9 Hunter Ăn được không? Ăn nổi không? Được đấy Ui một cái đường kẻ chỉ rất đẹp luôn vị trí của con con Wing Ranger Được đấy Vớ vẩn này Một lúc nữa lại có chuỗi Đang thắng mà Chúng ta đang thắng đấy Chúng ta đang thắng đấy đây rồi áp mẹ trí luôn áp trí luôn anh em ạ Tranh thủ áp trí luôn áp trí nó áp 10 là có 6 ép rồi 6 phe giờ thì tuyệt vời luôn Về căn bản là bây giờ kẹp 4 bit vào Tận dụng được rất nhiều những cái con mà nó có hệ đẻ ở đây Con sói hệ đẻ này Con cây Whisperseer hệ đẻ này Whisperseer hệ đẻ Con gấu cũng hệ đẻ này những cái con mà nó đẻ ra nó có hiệu ứng bit nó được cộng đam Những cái con uh, đệ nó, nó gọi ra là nó được cộng đam anh em ạ Chính vì thế là tôi muốn kẹp 4 bit vào để tận dụng cái đấy Ok, được đấy, được đấy Ổn rồi anh em ơi Bây giờ vẫn là con cây bồ gánh kèo Nhưng mà con cây này nó trâu lắm Nó vừa đam to nó vừa trâu anh em ạ Yên tâm yên tâm yên tâm Ui rồi anh em nhìn đẩy kìa Ui đi luôn không Cái thằng này nó up lên 10 Nó cậy cầu gấu nó up lên 10 anh em ạ Eco gấu up lên 10 xong ra đi top 8 Ui rồi ôi <laughs> Sai lầm Đen cho nó gặp tôi anh em ạ Quá đen gặp tôi quá sớm ra gấu cậy là là là, là gấu đẻ ra gấu đẻ ra gấu 5 tiền thế là một phát là up 10 luôn trong khi là là, là còn quá sớm để up 10 cần phải form cái đội hình đã up 10 sớm thế <clears throat> Đúng là kiểu là tiền là chả để làm gì ấy, chỉ để up cấp ấy Đúng kiểu chơi gấu luôn Thế nhưng mà đấy là một cái sai lầm đấy Những cái trận mà có ép thì chơi gấu đúng là kiểu như là súng hố luôn Khó lắm anh em ạ Trừ khi là gấu nó phải xanh, nó phải lên được hai sao cơ Chứ còn làm sao mà dựa vào những cái con gấu một sao được Đấy rồi, gặp lại bọn Warrior ăn được không? Bây giờ tầm này ăn được chứ Tầm này làm gì có chuyện thua được Tầm này hai con ba sao rồi hai ba con ba sao luôn ba con ba sao này còn kẹp bit ở đây bốn bit thoải mái luôn anh em ơi ăn được tốt ok tôi nghĩ là 26 tôi lên 10 tôi kẹp 6 ép vào luôn luôn thế là đủ rồi đây này bây giờ đam ở cái bộ này nó là đam tổng hợp mà đam tổng hợp đam nó chia cho tất cả các con nó là cái bộ bit tí nữa con cáo lên hai sao rồi dồn đồ cho cáo thôi là ok ổn luôn Đấy, 4 bit kết hợp với cả với cả 6 hẹp. Rất là ok đấy nhá. Rất ok đấy. Nhưng mà đấy là ok với tôi thôi nhá, anh em nhá. Chứ là tôi xin nhắc lại một lần nữa nhá là anh em đừng có làm theo. Đừng có làm theo clip xin anh em đấy. <laughs> xin anh em đấy nhá. Đừng có làm theo clip. Không là lại làm theo clip sau rồi lại ngày mai lại lại đổi cho tôi, anh em vào rank anh em tụt rank anh em đổi cho tôi. Đấy Hãy làm theo một cái bạn nào đấy nhá Bạn nào đấy mà comment Tôi cũng quên mất tên rồi Là anh em comment là Khi Tuấn Câm ra clip thì cứ làm ngược lại là được Đấy anh em cứ làm theo bạn đấy là được nhá <laughs> Thế thôi đừng làm theo tôi Đừng làm theo tôi nhá Hứa với anh em là anh em không làm theo tôi là anh em sẽ tăng lành đấy Anh em cứ làm theo tôi là toàn <laughs> Đừng làm theo tôi Rồi ok Lên 10 được rồi Bây giờ chắc đẩy kinh khủng lắm đây này Cái bộ này nó làm chùm ở giữa game đấy anh em ạ Late game thì nó không phải là quá là tối thượng đâu Nhưng mà giữa game thì ôi dồi ôi nó làm bố luôn Chơi này chỉ cần là là là đủ bộ thôi 6 ép kết hợp với cả 4 bit Thực ra chỉ cần 6 ép thôi, 2 bit thôi Ở level 8 thôi ấy, là nó đã gọi là mạnh lắm rồi Còn đây là 4 bit Đẩy cực kỳ nhanh luôn Mấy cái con đệ của con cây nhá Nó đẻ ra nó được hiệu ứng cộng đam và bây giờ nó cũng vừa bắp thêm được cho cái con unicorn ấy Hồi máu nhiều hơn trước rất là nhiều luôn Đây này, ui ông này, ui có phải ông này ông ấy xem clip của tôi nhỉ Có phải không Gamble Goblin à Ui nhưng mà đi rồi, đi rồi Gamble Goblin thế này thì đi rồi Ui rồi làm sao mà đấm được cái con cây này Không thể giết được con cây này luôn Cây tôi dồn toàn bộ đồ cho cây mà Anh em thấy không, hồi máu kinh khủng luôn Còn hai máu rồi đi rồi <laughs> Gamble Goblin đúng không Có phải không Live Blade Line này cái con cây này nó gánh thật đấy Anh em thấy con cây ba sao Gánh kẻo Cây ba sao kèm theo là, là 4 bit thì đấm nó cũng đau lắm ấy nhá Con này đấm đau lắm Kèm 4 bit xong rồi lại còn có thêm hiệu ứng của của sáu ép vừa trâu vừa đấm đau Mỗi tội đấm hơi chậm thôi Đấm hơi chậm thôi Mặc dù là tôi dồn hai cái đồ đấm nhanh mà cho con này nó đấm nhanh hơn đấy Nhưng mà đấm nó vẫn rất là chậm <laughs> hai giây là mới đấm được một phát Chậm lắm Đấm không nhanh Tuy nhiên là cú đấm thì nó sẽ rất là đau Đấm rất là đau, đấm thấm <laughs> Ui đấm một phát chết luôn con con này cả Con Hunter một sao Đấm thấm phết đấy anh em ạ Mỗi tội là hai giây mới đấm được một phát thôi chín hăn Đấm hai phát chết con Đấy con cây nó chết thì cũng đồng nghĩa với việc là Cái bọn địch nó chết hết rồi Còn mấy con đằng sau bắn khỏe thật Đây rồi cám hai rồi anh em ơi Ui rồi ôi Thế được rồi đấy Nhưng mà tôi vẫn roll Roll mấy cái nào Ui rồi cáo tự lên hai luôn Không cần phải áp trứng Trứng này để dành cho con ấy Trứng này để dành tí nữa cho con uh, con con ngộ không Anh em ạ Tí nữa ra ngộ không thì chơi ngộ không Còn bây giờ dồn đồ cho cáo đã Đây là gọi là tạm thời chơi con cáo rồi Còn đương nhiên là chúng ta sẽ phải chơi co 5 tiền rồi Chứ dại gì mà chơi co 4 tiền đâu Đúng không? Chơi co 5 tiền chứ Để dành quả trứng này anh em ạ Tí nữa là cho con ngộ không Đập cho ngộ không cho nó đỡ phí Đằng nào con cáo này rồi nó cũng sẽ ra được thôi Nếu mà con cáo này lên 3 thì lại chơi đập trứng cho cáo Đấy con con cáo này dễ mà Bây giờ lên level 10 rồi Làm sao mà mà mà, mà khó khăn đến cái việc mà Không luôn được cho con cáo đâu mà phải đập trứng đúng không Đấy cứ roll uh, à, cáo là được rồi Cáo 2 là ok ổn áp luôn Rồi chín warrior này Ui cáo tự sọc vào tự bất bảo Nhưng mà không sao vẫn sống vẫn sống vẫn sống vẫn sống Được rồi Ui nhưng mà cáo bị Doom nhưng mà nên nhớ là cái bộ đây là không phải bộ beat Tôi không có chơi beat mà tôi đang chơi là là 9 ép cơ mà À ta tôi đang chơi là bộ 6 ép cơ mà 6 ép thì nó không ngại cái bọn warrior Đấy em thấy không Chơi beat thì ngại đấy Chơi beat mà dồn đồ cho cáo là Cái cú vừa rồi là con cáo nó tự chết rồi Nó tự lăn nó chết Mà tôi lại tôi lại không chơi cái bộ ờ, bộ bộ beat Mà tôi là chơi 4 beat thôi Tôi kết hợp với 6 ép cơ Chứ không phải là, là 6 beat Ui mẹ thằng này chơi gì đấy Ố chưa cái bộ sáng nay tôi chơi này Ui thì cũng càng đấy Cũng càng đấy Cũng càng đấy Cái bộ này bộ sáng nay tôi chơi mà ba dòng kết hợp 6 like mà bốn exit Càng đấy Càng đấy Được không Tức là không thắng nổi Không thắng nổi cái thằng đấy 6 phe giờ vẫn thua nhỉ Sáng nay tôi nhớ là có một cái trận mà có cái thằng nó kẹp con tôn độ không mà nó đấm cho sấp mặt luôn Có thể là vì chưa ra tôn độ không là chưa ăn được Tí ra tôn độ không thì chắc là cũng ăn được nó đấy Trận này có tôn độ không à Cứ đợi từ từ đã Bình tĩnh nhưng chưa, chưa chắc là đã thua đâu Thua thì có gì chuyển sau Chuyển sau, chuyển dần sau anh em ạ Không có vấn đề gì hết Máu còn nhiều mà Trận này máu giữ máu quá tốt luôn Tầm này giữ máu quá tốt Vẫn còn tới, tới 84 máu Sắp hết game đến nơi rồi Round 29 rồi mà vẫn còn từng ngày máu như thoải mái luôn Đấy rồi Hơi vô lý nhở Bình thường là cái bộ này nó không sợ đâu Không sợ bộ lai đâu Phe giờ nó đâu có sợ bộ lai. Đấy ô Ô ăn được này Ôi rồi vừa nãy là kiểu gì chứ Anh em thấy không Ui rồi con rồng kìa Con rồng con rồng có bắn có được vào đâu Có vào đam đâu Ăn được mà Đẩy nhiều máu luôn ý Trời Quả vừa rồi đẩy 18 máu luôn 19 máu 19 máu Đồng thời là cắt chuỗi luôn Giữ được cái chuỗi cộng 10 Được đấy Nói chung là cái bộ phe giờ này tôi nói thật với anh em là nó cũng không ngại đâu Không ngại đâu anh em ạ Tí nữa nhá, cái trong cái đội hình này ấy, nó sẽ có bit và nó sẽ có Squire Square lên hai sao counter luôn vào cái bộ Clyde luôn Nó có cái cái chiêu Thái Dương Hạ San là bắn trưởng Ăn thẳng vào máu luôn thì ngại gì cái bọn này đâu Không ngại, không ngại, không ngại Rõ ràng là mình mới là cái thằng counter nó Còn cái thằng 9 Warrior kia thì lại càng không Như trận này khả năng vô địch là cao anh em ạ Không sợ, không sợ, không sợ Chơi được Tí còn ngộ không ra cơ Nó còn có khả năng ờ, stun liên tục Khống chế Bây giờ cứ đợi con bộ không mà thôi à, ok lấy cái chén thánh cho là trâu anh ạ câu được nhiều thời gian càng tốt rồi ok gôn là con tô lụng không à à đây ôi spire này nhưng mà trứng thì, thì không đập nha anh em nhá rôn ra ngộ không thì đập trứng thôi ra đấy, ra con ngộ không em nào Chà Ngộ không Không thấy ra anh em ạ Thôi từ từ đã 30 tiền thôi, giữ lại 30 tiền Rồi Ui gặp 9 warrior thoải mái đi bạn ơi Gặp 9 warrior Cũng ghê đấy Đùm cũng kinh đấy Đùm chúng một cáo à Đùm là con nào đấy Ui không nó đúp vào con cây anh em ạ Thế thì xác định rồi bạn ơi Xác định rồi bạn ơi Ui anh em nhìn kìa Phải chưa Đùm nhầm rồi bạn ơi Đùm một con con con con cây nó con con cây nó còn không chết cơ anh em ạ Squire tiếp tục đẻ kìa Thôi xong rồi đẩy nhiều luôn Ui rồi ơi anh em ơi Đẩy 19 20 Ui cái gì đó 23 máu 23 <laughs> máu luôn anh em ạ tôi cũng ngỡ là là là đẩy khoảng mười mấy máu thôi ai ngờ đẩy 23 máu khỏe thật đấy bộ này kiểu bộ siêu đẻ ừ, bộ không mấy cái con đệ ấy, được gọi ra nó cũng được cộng đam anh em ạ đấy cái cái hay của cái bộ này nó là như thế tức là mấy cái con đệ cái con đệ gấu hay là cái con đệ của con squire ấy nó gọi ra ấy là nó được cộng thêm tới 45% đam cơ mà đam to lắm cả những cái con đệ của của cái con uh, con cây nữa cũng được cộng đam chính vì thế nên cái bộ này nó mới mạnh đấy khá mạnh ấy chứ đâu có yếu đâu đây để xem bằng Clyde này Dragon Clyde lên 2 sao rồi Full bộ ở level 9 thì vẫn chưa mạnh lắm Lên 10 thì thì chắc là nó có cửa ăn Chứ còn ở 9 thì chắc là không Chưa ăn được tôi Ở 9 thì thì, thì, thì tôi vẫn đè được Đấy Ui anh em nhìn cái con Dragon Clay nó như gãi luôn Oánh như gãi luôn Ui rồi kéo sọc kìa Ui nhưng mà hình như round này thua anh em ạ Ui tôi chết tôi rồi gãy sớm quá Ui quả này nó ăn được một đống tiền luôn Chết rồi quả này nó cắt được cái chuỗi này Nó comeback mạnh lắm này, Bộ này nó mạnh chứ nó dồn đồ dồn đồ cho cái con con con Avenzo Glide cơ mà có cả cả cả cả, chúng chống lé rồi mà toàn đồ thủ thôi ngoài trầu ấy liệu rằng có phải là một con con con kỵ sĩ bất tử không nhở không không có chuyện đấy đâu tố ra Squire rồi Squire hai sao thì lấy đâu ra mà bất tử được <laughs> Yên tâm, gặp lại thì chắc là ăn đấy Vừa nãy Squire một sao thôi anh em ạ Squire hai sao khác ngay Counter trực tiếp vào bọn live mà Chơi với bọn lại là chỉ có con Squire này nó thấm này, nó bánh thấm đam to Chính ra tí nữa lết game là có khi là con Squire mới là cái con có chính ấy anh em ạ Chứ còn bọn tôi tôi tôi nghĩ là cái bọn Warrior thì thì không sống thọ đâu 18 máu thì gặp rau này là đi Gặp rau này là đi thôi Nhưng mà rau này là tôi sẽ gặp cái thằng Clyde Phiên bản Phiên bản Bản sao còn vừa nãy là là bản sao Đây nó là bản chính ấy ui đưa con sồng bập đến ba luôn ạ dã man vậy trời căng thế nhở lần này ăn được không squire lên hai sao nó khác squire lên hai sao nó khác anh em ơi bắn trưởng thái dương hạ san được chưa ui con này trâu quá Ui mẹ ơi Trâu thật đấy Lỗ lại hồi đấy ạc máu ở kìa Ui Kỵ sĩ bất tử à Không ổn Thằng Warrior thì chắc chắn là chết rồi Mình solo thằng này Warrior còn đeo có cửa ăn được cái thằng thằng Clyde cơ à? Thì Clyde mạnh quá nhở Ra ngộ không ăn được không Giờ vẫn chưa có ngộ không Tôi cho khi tôi phải dồn đồ cho con con Squire rồi dồn đồ cho Squire cái, cái trượng tá ác ấy cho con Squire nó bắn nó thấm hơn tăng cái sức mạnh tấn công của của đam kỹ năng dồn đam cho nó chết một phát là chết luôn cái con con con ngựa đi chứ còn nếu mà nó còn một chút máu là nó lại hồi thôi không đánh được xuyên giáp mà anh em hy vọng là cái trưởng của con Squire khi mà có gậy tá ác nó có thể bắn một phát là chết luôn Thằng này thì nói chung là vẫn ăn được Không có cửa Kể cả là đun trúng vào Squire Ây à cũng, cũng kinh đấy, cũng kinh đấy Ui, nó đấm tôi này Rồi, Squire gọi được đệ rồi Thế thì thôi Ui, nó ăn được luôn này Ô Ui rồi vậy là thua cả hai à Trời ạ Vẫn chưa đấm được cái con con con ấy này Ơ mà cái thằng Warrior được đấy nhá Thằng Warrior đấm cả hai à đây à Thì càng đấy Warrior sẽ đấm cả hai Ơ thế đấm cả hai đi <laughs> Thế thì tốt quá Ui nếu mà Warrior mà nó đấm được cả hai Thì tôi là cái thằng giữ máu được nhiều hơn Tôi tôi tôi máu nhiều hơn anh em ạ Máu nhiều hơn Ừ được đấy Được đấy Warrior bây giờ mượn dao giết người anh em ơi Bây giờ tôi thua thằng Warrior mà cái thằng thằng thằng Clyde nó vẫn thua thằng Warrior. Đấy là thằng Clyde nó bị thằng Warrior nó đấm chết trước. ui, nó ra ca lông rồi này. Chết rồi, nó ra ca rồi Ca lông 1 thì cũng chưa lo lắm Nhưng mà ca lông 2 thì cũng khá là sợ đấy nhá Hy vọng là thằng Warrior nó có thể đẩy được cái thằng thằng Clyde đi Chứ còn nếu mà để tôi đấm với thằng Clyde late game thì có vẻ hơi khó Nó dù sao nó cũng là bộ meta mà Vớ vẩn tí nữa lên 11 thì chắc là đấm cho tôi sấp mặt luôn Ui không ghép được cái gì cả Cướp điên à? Được Cướp điên Cướp điên cho cáo Ơ ờ, vớ vẩn cáo lên 3 này Được đấy Cáo 3 à? Vẫn chưa ra một con ngộ không nào anh em ạ Có một đống tiền để roll ngộ không luôn mà không ra Thôi con này không không không mua Bán bán bán bán bán Ui giời, ra lắm làm cái gì, ngộ không đâu Một shot, ui cũng mạnh đấy, cũng mạnh đấy ui mẹ ơi, con ca lông kìa, nó bắn chết con cáo rồi Không ổn anh em ơi, không ổn Thua thằng này À thua không? Vẫn thua anh em ạ Khỏe quá Trâu thật thêm cái cái, cái hút máu nữa Ôi rồi ôi Cái thằng cái thằng Warrior thua à Thế thì khó rồi Thằng Warrior nó lại thua cái thằng Clyde mới đau như lại Tại sao thế nhở Khó rồi Ăn nổi không Không thấy có ngộ không Đây rồi Một con nữa một con nữa thôi ra dạ đi ôi rồi ôi đéo có trời ơi quả cuối ui trời ơi đéo ra chết tôi rồi làm nào được sợ nhất là con rồng mập nó khạc một phát vào con cáo chết tôi được không ăn được không ăn được không Đừng bảo từng lẻ con mà đéo solo được cái con con đấy nhá Sợ thật Được rồi, được rồi, được rồi Ăn được rồi anh em ơi, ăn được rồi Hay lắm Chỉ cần cái con Squire sống thôi thì là ăn Squire chết là không có đam Ơ kìa, ngộ không ơi, ra đi, trứng ở đây rồi Trời ơi, cái quả trứng này tôi ôm từ lâu lắm rồi ấy Tôi ôm từ lâu lắm rồi, tôi đợi cái con ngộ không ra mà nó đéo ra Cay thật Phải cẩn thận nhá Con này nó đổi vị trí là, là, là phải đổi cái con cây theo ấy Cứ cái con con uh, à, Avenzo nó ở đâu thì con cây nó sẽ đứng trước mặt cái con Avenzo ở đấy nha anh em nhá Ui thật chết rồi À không sao nó để trước mặt con gấu cũng được Nó để đuổi nhanh quá Nó đuổi nhanh quá <clears throat> Không kịp nó đuổi dây cuối anh em ạ Khôn đấy à, anh khôn đấy Nhưng mà vẫn ăn được Ăn được không Ui rau này đéo ăn được rồi Trông tôi bị đẩy Ôi vậy là rau Rau này là cũng không ăn được Ăn được không? Ăn được đấy Ôi giời được đấy Ui có ăn được không? Ăn được không? Ăn được Ăn được anh em ơi Ôi rồi được đấy Quả chuột của con cáo thấm phết Ôi chết rồi cáo ba Cáo ba hai ngộ không hai đây Ôi thì chết rồi cáo ba này Ui còn một con cáo thôi Lóc lại à Lóc lại nhá Tôi nghĩ là là là là là, là, là cáo ba thôi chứ còn ngộ không cái gì nữa Tầm này cáo ba thì nó lại uy tín luôn 4 tiền 3 sao thì nó mạnh hơn là 5 tiền 2 sao Chắc chắn rồi Quả này đuổi đuổi cái vị trí của con cây này Chuyển vị trí sang đây Ui Ấn, ấn cái nút ờ, đuổi tự động của bạn ơi Ăn được không? Ui quả chọt của cáo thấm đấy 11 đam anh em ạ 11.000 đam Ui nhưng con cáo bị xịt rồi kìa Ui, thế round này thua mất Cáo chết rồi Cứ con Squire chết là thua Vẫn là trận thắng kiện thua anh em ạ Căng thẳng quá nhở Căng thẳng quá Còn một con cáo nữa thôi À đây quên không ghép cái này, cái cái cái cái, lá này cho con cây được này. Để cho nó nhiều. Mặt nạ hút máu à Cho Squire cầm đi Cái mặt nạ hút máu này này Nó có cái khả năng là là là Hút máu khi mà bắn trưởng ấy Hút máu kỹ năng ấy Nên là cho Squire cầm uh, cho nó đỡ chết anh em ạ Nhiều khi là con Squire nó bị khạc một phát ấy Con rồng mập nó khạc đúng với con Squire này là Squire chết là thua luôn Bắt buộc cái con Squire nó phải sống Thì mới ăn được Chỉ có mỗi con Squire là gây đam được cho cái con con con con Amazon Glide của địch thôi nhưng là con này nó phải sống anh em ạ chết là thua Để rồi gậy ghép được cái gậy là tàn ác đây cái hack được đấy lấy cái chém lan ok đồ này là có khả năng là đấm được đồ có khả năng đấm được chém lan là đam thuần đấy nếu mà anh em chưa biết thì cái chém lan này nó gây ra đam thuần gây ra đam thuần diện rộng ok nào luôn tiếp à Ui, vẫn chưa thể cáo đâu nhỉ chắc là vẫn sống thêm được một vài round nữa không sao trong cái trường hợp mà không ra là con cáo ba thì có thể chơi ngộ không hai Ui, ca lông hai tia rồi đây này Ui, ơ sao thằng này lắm đồ ấy nhở Thằng này lắm đồ ấy nhở Ơ sao tôi có bốn đồ cam mà nó có tới 5 cái mảnh của, của đồ cam Mẹ Đồ binh thế Cáo chọt ui, cáo chọt đau thế Ơ Ơ được đấy, được đấy Ui con cáo anh em nhìn con chọt đau thật đấy Ơ kìa Ui Đi rồi Ôi giời ơi Tưởng tên nào Tưởng là là là là à, Avenso Clyde thế nào Trông mềm như bún Sọt một phát gần chết rồi còn đâu nữa Ua bốn đồ cam anh em ạ bốn đồ cam toàn đồ thủ mà chọt một phát gần chết <laughs> Còn lại Squire làm lốt Không ăn thua Chứng tỏ là không ăn thua Vẫn có bộ counter được Anh em thấy không Thử bộ đánh bộ em vẫn ok luôn Em vẫn được đấy chứ Được đấy chứ Chả qua là không ai biết mà chơi thôi Chứ tôi nói rồi cái bộ này nó có tên là bộ tuấn cơm Thì nghe cái tên nó thấy uy tín rồi đúng không anh em <laughs> Rồi Anh em thấy hay hãy để lại cho tôi một like nhá anh em chưa đăng ký kênh có thể đăng ký để xem thêm những clip khác của kênh Còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem tôi chơi bộ Clyde Và anh em có thể chọn clip bên phải nếu anh em muốn xem tôi chơi bộ Goblin Theo một cái cách rất riêng như anh em nhé Rất là đặc biệt Cảm ơn anh em Hẹn gặp lại anh em vào sáng ngày mai Bye bye